là bóng cô bờ hiện danh là bóng cô bờ cô lên tàu xuống dòng ba tòa thủy cung nhang dâng y một diện y chống điểm ba hồi ý. chống điểm y ba hồi đệ tử con tiên bản văn mời trình sự tích cô bơ thủy cung tông chúa ý. Duyên duyên cô bơ sinh ở ý hạ rơi lòng cung hạ rơi lòng cung biến hóa lên về động đình

tài lược dắt y xác điểm mày ngài xác điểm y mày ngài cô mặc áo cánh tiền phơn phớt hương đưa ngày mỏ phượng hoàn thai chân cô nhẹ bước ba ngàn y thị nữ trăm a tỷ hồi trăm a tỷ hầu người nâng niu sắm sửa chầu cầu lửa tôi à, làm lễ dâng nhang cô về đồng làm lễ dâng nhang dâng lên cho tới mười phương độ trì dâng nhang miệng niệm từ bi tam tòa tiên thanh chứng gì cho đồng hồn này cô ngự về sương mãn thiên giang phong ngưu hòa đôi sầu mi thành ngoại hàn sơn tự giả bán chúng thanh đảo khách thuyền thuyền ai thuyền ai đổ bên cô tô nửa đêm cô nghe vang tiếng chuông đàn sơn nổi tiếng du khoan, chân cô bước xuống thuyền phách nhất cô bơ ơi phách hai cô đợi nhịp phách ba cô cầm trèo xin cô mở lái ra xeo từ cô trèo từ hàn thác cô trèo ra trèo về phủ giáp ba trèo sang đền chính trèo qua công đồng trèo về phủ bóng cho tới đêm dâm đến sờ tới linh xa từ đại lộ đức ông cô bơ mới vui chơi đứng mũi thuyền rồng yêu mến thanh đồng lễ vật dân hoa lại trèo ra trèo về đền cây quế qua cửa xích đằng mình trèo về đền lành giang bãi yết quan đệ tam rồi ngược dòng sông tới chùa bồ đề rẽ qua đền gành châu đức mẫu hoài sầu đệ tử không sai Xeo về bán đền đây Đền xinh cánh đẹp Bốn mùa phong quang Thuyền rằng thuyền ai Đã tới bên giang Thuyền cô bơ thoải Xeo đua về đền Xeo đua về đền xin cô gác mái trèo bơi cô thả vàng nhan cô rước vua mẫu lên đền hoan hò rồi đêm ngồi tựa đàn mà nam thương bởi vì cách trở ai cách giờ mà đôi nơi sông thương cô đợi đời à, à. còn đợi gió đông đợi người hợp số khăn ni hồng cô trao tình tình là tình càng tình à tang tính tình tăng loan thánh giá